Mama baby Mama baby Mama baby Bố ơi Cả nhận đi anh phải tay nhé Em phải cái gì Ai, chị chị cắt quẹo Ai, chị Ai, chị Dạ, chính là ấm kìa à Chính là ấm mà Ấm hơn tay mẹ anh nhả dạ, thức ăn vô cho mình ăn mâm mâm mâm mâm mâm mâm mâm chơi quát về nó ăn quát quát quát quát quát oh no rất gì không ừ. ui làm mày dám nách gì ở áo à no hái mẹ hái mẹ đi hái mẹ hái chi hái chi hào <laughs> nó cắn con mũi ấy vậy vậy cánh cái muối mẹ à thì hái chi Ê, sóc hả cái lòng nó sóc à, sóc bé thế